Grand World Phú Quốc tưởng không mê nhưng lại mê không tưởng. Tour khám phá Grand World, thành phố không ngủ của Dirty Chip sẽ đưa bạn lạc vào xứ sở châu Âu giữa lòng đảo ngọc dưới không khí lễ hội hóa trang sôi động, tham quan ba địa điểm trekking nổi tiếng, huyền thoại tre, công trình thuần Việt nổi bật được sử dụng 42.000 cây tre ghép nối tự nhiên, thu tròn vẻ đẹp để chắc thơ của Venice khi đứng trên con mái vòm, trekking với chú gấu khổng lồ tại bảo tàng gấu Teddy Bear. Nhấn mạnh với các bạn là đã có đội ngũ media chụp hình miễn phí luôn nha. Cùng du hành thời gian xuyên không về Việt Nam thời xưa để hòa mình vào đời sống văn hóa cổ thành nhộn nhịp, Cùng các mini show và nhiều tiểu cảnh, cổ nhạc, cổ phục Việt, nón Việt, múa rối nước. Tại đây, bạn có thể thuê trang phục để hóa thân làm người Việt xưa để trải nghiệm tinh hoa văn hóa Việt Nam một cách gần gũi nhất. Du ngoạn trên thuyền gondola khi chiều buông, thả mình lên lên trên dòng sông Venice, mọi thứ đều trở nên lung linh dưới ánh chiều tà. Tối đến, lên bờ dạo quanh 7749 vòng Grand thưởng thức món bún bảy đặc sản nổi tiếng ở Phú Quốc, Combo tôm chả mực còn tươi sẽ làm bạn dương chấn mãi đảo ngọc. Khi phố lên đèn thì ngồi chiêu thưởng thức đồ uống bên cạnh dòng sông Venice để ngắm thành phố không ngủ hoa lệ về đêm. Ăn uống thì đã bao gồm trong tour luôn nha. Cuối cùng, thưởng thức show dẫn được cảnh quy mô triệu đô sắc màu Venice giữa mặt hồ tình yêu, trên dòng sông rực rỡ ánh đèn, nhạc nước công nghệ 3D, vũ đạo quyến rũ cùng trang phục bối cảnh được đầu tư tỉ mỉ. Tất cả là nét chấm phá tuyệt đẹp và đầy trọn vẹn để bạn kết thúc hành trình. dưới đội ngũ hướng dẫn viên địa phương nhiệt tình, chắc chắn sẽ làm cho bạn một chuyến đi phú quốc đáng nhớ đó.